Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ mẹo trị hôi nách bằng chanh. Các cách trị hôi nách bằng chanh ngay tại nhà an toàn và hiệu quả. Theo nghiên cứu của các chuyên gia cho biết, họ tìm thấy trong chanh có chứa hàm lượng axit dồi dào cùng các loại vitamin A, B và đặc biệt là vitamin C. Những thành phần này có tác dụng diệt khuẩn, giảm viêm và giảm thâm da Khi sử dụng chanh chữa trị hôi nách, các hoạt chất này trong chanh sẽ tiêu diệt các loại vi khuẩn đang sinh sống và phát triển ở vùng nách. Bởi vậy thành phần vitamin C trong chanh sẽ giúp giảm thâm giúp vùng da ở nách sáng mịn hơn. Đặc biệt hơn là chính hương thơm dịu nhẹ, đặc trưng của chanh sẽ lấn át đi mùi hôi khó chịu do tuyến mồ hôi ở nách gây ra. Bây giờ mình sẽ bật mí cách trị hôi nách bằng chanh mang lại hiệu quả cao để mọi người áp dụng. Và đừng quên kiên trì để có được hiệu quả như mong muốn. Trị hôi nách bằng chanh tươi, chỉ cần một mình chanh tươi thì cũng đã có được cách trị hôi nách mà bạn có thể áp dụng. Nếu hàng ngày phải đối mặt với mùi hôi nách khó chịu, trước khi tắm hãy dùng chanh tươi cắt lát trà lên nách. Thực hiện trong vòng 3-5 phút. Trong tế bào chanh chứa rất nhiều axit và các dưỡng chất có khả năng loại bỏ vi khuẩn từ sâu lỗ chân lông. Khử mồ hôi và trị thâm rất hiệu quả. Có thể thực hiện hàng ngày đối với những người có năng lông to và hạn chế hơn với những người có vùng da dưới cánh tay mỏng. Nếu cần hỗ trợ bạn vui lòng inbox mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.